gây sự chú ý, nhiều chàng trai có thể nhảy hay chơi thứ gì đó trên đường phố hay thậm chí là nổi loạn một chút. Nhưng anh chàng này lại khác, anh muốn đem lại một điều bất ngờ đặc biệt cho người dân trên phố. Môn thể thao anh chọn chơi trên đường phố là bóng đá, một môn thể thao mà cả thế giới yêu thích